hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn một cái à, bài karaoke mà là trước hết là mình, mình à, tạo cái thêm một bài là đoạn đường đến mơ đi ví dụ hôm trước mình đã được cái bài đoạn đến mơ rồi thì mình đã à, mình làm một cái cái, cái, cái, cái, cái, thức màu màn hình à, là bài đùa đùa đùa buồn mưa trên cái tổng lượng có hai trăm trong thì sẽ đưa tất cả những cái gì mà mình chuẩn bị của của vừa qua Bây giờ tôi trước mình đã hiện được cùng các bạn là là nổ cả cái nhỏ rời từ cái hạt là cái nhỏ điện tử cam pizza bay và pixel để trong hợp các bạn là chưa có rõ thì quay lại cái bài đặt thăng có cái tên bài là thăng hai ở trước thăng dan dạ, surface. Đây là trong trong trường thì Ngọc đang dùng Đây cái cái ờ, cái tiệm trước đó mình cùng các bạn là bài nội video với cam tay xa chỉ và tại hình ảnh video được phí như thế nào ở đâu và bài này thì uh, trước đó mình có ba bài nữa bài này là bài đầu tiên mình làm chưa có kinh nghiệm cho nên ốm ngờ vở nó dài hết dài quá bài này vừa mở file đổi file rồi tại hình ảnh dụng phỉ rồi cắt ngữ sai như thế nào rồi đặc biệt là ở đây có dòng từ hiệu ứng dòng sự chuyển đồng những dòng kiến thức mà các bạn thấy rất thời sự và thì được chạy chạy từ dưới đó đó, thì nếu các bạn à, chưa có nắm vững thì cái này là, là thăng một cái, cái tên bài thăng một này là, là, là nó ôm vào nhiều cái rồi đó nhưng cái bài này thì các bà chỉ chủ trọng cho, cho mình là cái, cái cách tạo hiệu thì chỉ đó là thôi về bài thì cái cái bài số 2 bài của chị tháng 2 nữa là chú trọng cái cái nội vi diệu nội vi và bằng cả hình ảnh và video miễn phí ở tháng pizza bay và pizza các bạn xem kỹ hai kỹ hai bài này trước khi người sang bài uh, hôm nay tháng 3 Đó. Rồi sau cái, cái, cái bài này là mình đã chuẩn bị được cái cái giải như thế này Đây, sau bài số 2 mình có cái mình làm được cái giỏ này đây bạn nổi cái giỏ lên ở đây thì chưa có âm thanh về cái nền đó chưa có âm thanh đó. đó đó là cách trộn được thứ nhất này lộn cái chỗ này rồi bây giờ nhiệm vụ thứ hai là đây là cái buổi này á mình sẽ là cắt cái lẫy thì ờ, ghi dạo nền xanh ở trên chúng tôi ở đầu em thế nào để làm sao cho người ta không mình không vi phạm bản quyền sau khi mình đăng lên thì mình đăng như thế nào để cho người ta không bắt một điều này và kết quả như sau mình mở ra youtube youtube của mình à, youtube mình gọi trong là karaoke nền xanh đỏ buồn đêm mưa ở trong này có mấy cái bài của là ngọc ánh ngọc ánh sao cũng ngọc ánh bài này chắc chắn là là của bộ lọc cho dãy phạt à, dãy phạt này đây tôi cho cái này có chữ C đâu hai chữ C đâu đó. Đó. Đó. và thông được mình gọi mình gọi xe tâm đăng của xe qua rồi mấy bài này còn chứ à, mình chưa vừa ý một số chỗ mình gọi bài tống nữ của bài 孩子走了吗？ không có chỗ không còn cái trường uh, dạy phạt tội mình không có phạt mà không còn luôn và này xem sao ba này không, có còn cái chữ nào đúng tại gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Won't have it till I'm thrown in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shoot tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, xanh, Ngọc Hương Trà Vinh Đây thì cô này có hay cho hay hai để cái cái dạy tại cỡ mình vô đây mình xem thử sợ sao nói kêu Xem cạnh là một con gà bên ngoài con gà bên ngoài nhiều bài lắm cô ờ, nhiều bài mình xanh thôi chọn một bài mình xanh các bạn nhé thôi đổi bài thái giới thiệu cực đạo lên áo đi cái bài à một lần mình có bài đỏ buồn lên mưa rồi hôm nay mình tìm bài đỏ không có mình vừa đang tìm ra bài đỏ bài đỏ không có thì mình sẽ à, tìm cái bài là hai mươi đi

để phải mấy bạn thuộc như thế gì có thêm mô tả là phải thấy được cái chữ chảy sẽ trước kia của em đó chỉ không cho cả chữ được thì à, vậy đó thì trước khi mà mình bảo tải nó về thì bạn mở xem mở xem thì mình một xem tải sẽ được thì mình hãy về ở đây mình đã thử cái bài này được rồi chuyển vào thì được rồi hai ở cái ông này là sáng tạo là được rồi là mình mình thấy thích ông ông này cho nên mình mật độ thay vì mình làm bài đó thì bài kia mình thấy không có thì mình làm bài kia ba bốn luôn sửa tên cái, cái thư mục đó là thiên ba mùa mưa chuyện thả cho như vậy, không có cà phê sữa nó nhanh cao nhất của cái ông này đó là bài 20 Đây bài 20 Mình cần được chọn phải về Lâu chọn đất cướp luôn Bài chia 3 10 10 được ừ, xong rồi này bạn thấy góc cực nhanh kia, đã xuống được cái đèn tức khắc luôn còn mấy còn mấy giây à rồi các bạn để cái cái cái, cái đuôi mà W I D N này mà để mà mà làm thì cái đó cái cái camera kiểm này nó không nhận cho nên các bạn phải đổi thuộc đô này thì mình vô tiền như vậy thì lùa bằng luôn cái cái phần mềm này chuyển độ mình vào rất lại dọn phô mặt vào tôi F O E M A P A C T O F T mở qua hello chưa nhỉ ok có luôn rồi à. như vậy cái gì ông đã chuyển đổi tất cả các định dạng mở cái cao p là cái ip rồi nó nhiều phái rồi rất là nhiều phái ra à. dạ. âm thanh vậy nó nhiều nhiều định dạng đó ừ. mình thấy nó Thà lượng cỏ nha phí Phi thì ẹp sao chậm đó cũng được Chậm đó sao phí thế ẹp Rồi từ phí thế ẹp sao tẹt à, Giữa Đó nha Rồi Quay lại hướng chỉnh này thật của mình chuyện cái đôi đỏ chuyện cái đuôi tại IBM là sang cái bộ rồi mình chọn thêm tập tiên thứ ba của mình trong đại cụ trong cái ờ, trường bao mùa mưa cái nền xanh này ha để, để xanh này để chuyển qua đưa một cái bộ mình chọn nó chọn open rồi thứ một sút ra một sút ra thêm một vuông cũng rồi chọn đồng ý rưỡi rồi cái này cần nữa xóa đi rồi cần hai cái thôi cái nỗi bây giờ lên đây là cái tháng 2 ở lần trước mình đã đã cùng các bạn làm cái này rồi Bên phải là nỗi cái giờ lên bây giờ mình đưa cái cái nền xanh này vào lại nền xanh này ra xong rồi thay cái nền xanh này bằng cái nền này để có cái ông phụ này à, ok rồi dành to rồi lúc đầu mình mở cái này cái phần này là nó là cái thang bột mình hướng cho các bạn rồi đó thì mở thì mình chọn liêu của test cái cái cái ờ, cọ sẵn rồi thì mình để mình sửa mình chọn cái này ha bây giờ mình chọn mở thấy là liêu chọn mình liêu con test luôn rồi vô đây playing got a weird mind If you work 8 hours I'ma work 9 If the shoot tastes sour you should taste mine Thường là nó, nó mở nó ra thì cái, cái, cái trai mình làm được đó Nên mình mở cái trai mình sai mình đã làm và làm trước Đó là chiều ba mùa mưa nổi là đẹp đây Đó vậy Hết chỗ phải, đó hết chỗ phải lại ở chỗ này này chỗ này thường đôi khi mà cái cái file của bạn mà, mà, mà không có chuột này đôi khi mình, đặt vô nó nó nó thể đợi gọi nhưng trường hợp này nó vừa này. mình chụp lên trở ra vào vô này mình là trong trong rồi chuột rồi tiếp tục đưa vô vô một cách tôi không like cái cái mình hình xanh của dạo mình bỏ tại về đó à. tiếp tục lại chọn active tôi tham à. các bạn thấy ở đây đó cái này xanh này đây bây giờ mình muốn tắt màu xanh này về là là mình được à, được hẹn tiếp cái này rồi cái này cho nó lộn ra ở giữa cái băng phím phải có giữa bên trái bên phải thế giữa các bằng những cái trò còn bộ thế bên phải Đó. bật đeo to ra xong là vừa hai đây thì phía trên của chuỗi dư thì bạn lại chọn ô này bấm lại chọn chuột vào cái ô này mình trở xuống dọc xuống trở xuống giữa này cũng vậy mình chọn lên ok xong đó như vậy hai cái này nó, nó vừa khung đó bây giờ mình tắt cái đèn này thật này là chọn mo này tắt này chọn phi xua đây à, trong cái này nha nó sẽ ra có cái thì ông người này, cho ông người đã cạo xuống đó rồi bây giờ mình bên phải chúa bên phải màn hình đó, là có cái, cái ô cái xanh xanh mà bằng đặt cái trỏ vô cái kiểu mũi tên này này bạn chọn cái cái cái cái, cái màu cái, cái, cái, cái này đây rồi xong rồi mình vô cái việc này này đặt trỏ cái đỏ xong mình, mình đặt trỏ chuột trại chuột của con cái màn hình của mình đó ờ. như vậy là xong giờ mình cầm chuột mình mình khóa cái dạo nền ra đi để mình kiểm tra xem cái cái dạo nền xanh đó nó nó có chỗ nào mình cần cái cái cái cắt cái gì không đó. mục đích mình khóa thế này khi mình cắt phải dưới nó, nó mình cắt phải trên này là phía dưới nó không bị là bị bị bị, bị bắt kèm cái cái hệ nước này rồi thì ở đây có hai phần phần nhạc và phần và phần hình thì phần nhạc á, là mình thường mình để lại còn phần hình là mình có mấy chỗ mình phải cắt được kết phải chuột cho tắt âm thanh đưa hình ảnh liền đây à, rồi mình khóa vào âm thanh lại đi đó, ờ, khóa âm thanh lại đi như là khóa hai cả này mình chỉ là chỉnh cái cái cái, cái hình thôi thường chụp một kẹo chỗ nào thường sửa thường sửa nên xanh tắt rồi đó đó nó đỏ ok rồi mình sẽ xóa ra này ra đây trở về được tôi làm rõ đây đó coi như bạn cũng hình mình con này ha đó thì nhớ chỗ này á ở đây thấy không thì các bạn tập trụ tập trụ ở đây mình sẽ cắt cái chữ ở trên này phải cắt xuống rồi đóng trợ trục vào đây là mình chụp con trỏ để mình trả xuống ờ, ok trả xuống mangel. Đấy, kéo sạc vô. Sau này dư thì mình xóa đi. Nha. Như vậy là ngang đây á, là đã xong đó xong cái phần mà tay nền rồi đó còn cả cái phần như thế này ha, các bạn thấy đây có cái tên này lê minh ca lê minh ca này nó bắt nhịp đó ha, cái này này thêm sẽ có một cái bài học khác các bạn cái này làm khó hơn Đấy. thì mình sẽ có một cái bài khác rồi thêm, thêm phần này được cái này mình là phần cuối cùng này cái nội dung chính của mình hôm nay là, là xong rồi đó à, mình đặt tên cho nó lưu tại cái file của mình luôn đó là cái bài gì truyền chỗ cốt này truyền ba mùa mưa này ha và mình lưu tên đó là thái thái nền ha hướng dẫn đây nè thấy chưa mình ôn tập lại cái nội cái dẻo đi dạo liền ha nội dạo liền rồi con mở file động file rồi rồi cái phần này mình sẽ nói nhanh này thì mình sẽ nói nhanh này gọi là đưa logo vào này cái logo vào này như cao này cảm ơn này người chào này người cảm ơn này cái này sẽ có ba cặp mình sẽ làm sau rồi đó nhưng mà nội dung của mình bên hộp bây giờ hôm nay mình thay nền như vậy là xong rồi đó bây giờ có thể hạ được rồi đó thì được các bạn thấy làm xong rồi xúc ra các bạn thấy nhé Đó. Đó. bây giờ mình tiếp tục nha tiếp tục cái vừa xong rồi đó Đó. rồi bây giờ xong rồi mình xuất ra mình thử mình, mình có thử nữa nha thể dục là ok rồi nha ha từ muôn thuở có mưa có vui bao giờ Chuyện lòng tôi kể cách nay đã ba mùa mưa Tôi đem tất cả chuyện lòng trao hết cho người Nguyện tròn thương bao nhớ Đang là chích nở tóc buông kít đôi vai gầy một làn môi đỏ mắc chưa vấn phương vì ai chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời trời sẵn đã an bài bây giờ còn xuất ra thôi à, sợ gì mà mình à, không cho các bạn thấy chưa cho các bạn thấy cái, cái cách làm mấy cái à, cái nhịp này bốn ba hai một cái đầu này lên lên lên lên lên lên lên này rồi logo này rồi cái này này đây là lời cảm ơn này ha à cảm ơn quý vị rất nhiều này à, chúc quý vị sức khỏe và thành công này rồi là giờ like ờ, subscribe này ha sẽ có một một cái cái cái cái cái, cái, cái bài bài sau nhưng mà về cơ bản thì hôm nay mình đã công việc vào xong cái đó đó xong rồi đó. xong rồi mình lâu này ha đó. còn lưu tại ở đâu thì mình, mình, mình, mình lúc đầu rồi bây giờ không cần được bây giờ nó sẽ lưu lại cái, cái chuyện trình làm từ sau cùng số file chúc bạn có những giây phút uh, thoải mái với người thân này các bạn cũng tôi vui vẻ này à, giờ giờ đăng ký cho mình nha bài, cảm ơn các bạn rất nhiều Đấy. thì để à, uh, để lưu xuất file ra video thì mình có nhiều cái tùy chọn cái này thì mình nói được rồi ở đây có nhiều tùy chọn lắm mình chọn cái ờ, xuất file ờ, lớn nhất đi cho nó đẹp ừ, không không. cái chỗ của mình á, cái bài bây giờ thay đổi rồi bài chuyện báo mùa mưa cái này là phải video đúng chứ không phải hướng dẫn thái nền nữa ví dạo chuyện ba mùa mưa karaoke luôn chuyện ba mùa mưa thì xong cả rồi xong cũng con xúc phai là karaoke ba mùa mưa mà thôi đời thôi